vừa đi ra không được xây lại phải coi cái gì con cô nữa à, một chuồng Yeah, tập pin tập piang mình tập hơn 习惯了。 Thank you.